Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Đây là bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Góc Nhìn Thể Thao. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ thông tin thú vị nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin chính sẽ có trong bản tin trưa nay. Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam với Indonesia 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6, củng cố ngôi đầu. Tuyển Việt Nam luyện tuyệt chiêu chờ đấu Indonesia. Indonesia có tin vui thấy cho huấn luyện viên Park Hang-seo cần cẩn trọng tâm lý của Trọng Hoàng khi vắng mặt trước trận Indonesia. Bây giờ là những thông tin chi tiết. Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam với Indonesia 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 củng cố ngôi đầu. Nhận định trước trận Indonesia Sau 17 tháng dẫn dắt Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tạo nên dấu ấn rất rõ nét lên đội bóng xứ Văn Đảo. Ông sẵn sàng đập đi xây mới và chấp nhận trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng của Indonesia. 17 trong tổng số 28 cái tên của Indonesia sang UE lần này dưới 23 tuổi, 27 trong 28 cầu thủ, ngoại trừ Ivan Dimas thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia không quá 4 trận đấu. Indonesia rõ ràng non nớt về kinh nghiệm, điều đó được thể hiện qua các trận đấu với Thái Lan khi họ dễ dàng để cho đối phương kiểm soát thế trận vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội y hiếp cầu môn. Việc nhập cuộc của Indonesia cũng là không tốt. Dễ hiểu vì sao đội bóng xứ vạn đảo lại để cho Thái Lan có hai bàn thắng trong 5 phút đầu mỗi hiệp. Nhưng điểm cộng của Indonesia là tinh thần thi đấu. Gian cầu thủ trẻ của Garuda không chịu buông xuôi và có hai bàn cỡ hòa sau đó. Đây cũng là điểm mà đội tuyển Việt Nam cần phải đề phòng. Đối thủ của họ có thể yếu về kinh nghiệm, non về chuyên môn, nhưng còn thừa sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần thi đấu. Nhận định trước trận, đội tuyển Việt Nam sau cả một tháng ém quân, đội tuyển Việt Nam chính thức bung sức ở ba trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sự bí mật trong công tác rèn quân và tích cực thăm dò đối thủ giúp cho đội tuyển Việt Nam có một sự chuẩn bị kín kẽ, tươm tất trước khi bước vào các lượt trận mang tính nút thắt tại UAE tới đây. So với Indonesia, đội tuyển Việt Nam trên tầm đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu, 29 gương mặt mà nhà cầm quân người Hàn Quốc mang sang UAE đa phần đã dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu có một điều lăn tăn nơi đội tuyển Việt Nam trước Indonesia thì đó là lực lượng. Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Trọng Hoàng, Đình Trọng bị thiệp hạn, Khả năng Văn Hậu và Duy Mạnh ra sân là để ngỏ vì chưa có thể trạng tốt nhất. Đấy là người ta vẫn nửa tin nửa ngờ với khả năng gác môn của Tấn Trường thay cho Văn Lâm. Dù thế nào thì chúng ta vẫn rất tin tưởng vào những chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc như cách mà ông đã từng dẫn dắt đội bóng Việt Nam đi đến những thành công trong quá khứ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra nhiều bài tập giúp đội tuyển Việt Nam có thể khắc phục được đối thủ Indonesia trong trận đấu ngày 7 tháng 6 Trước trận đầu tiên trên đất UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo nên bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái trong các buổi tập. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng với các học trò chơi nhiều trò chơi mang tiếng cười sảng khoái. Dù vậy, ông Park luôn đề cao sự chuẩn bị về chuyên môn. Việc Indonesia cầm hòa Thái Lan ở trận đấu ngày 3 tháng 6 khiến cho đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Ở buổi tập vào tối ngày 5 tháng 6, ông Park chia các cầu thủ thành 3 nhóm để tập luyện đập nhà, theo người và thoát người. Quang Hải và các đồng đội phải chuyên bóng, thoát người rồi cố gắng nhận lại bóng huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu học trò phải làm hết sức khi bài tập này được đánh giá rất quan trọng khi đối đầu với các cầu thủ của Indonesia rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chia sẻ về buổi tập này, Tiến Linh nói, mọi khâu chuẩn bị đang được hoàn tất, đội hướng đến trận đấu rất khó khăn trước Indonesia. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt. Anh cho biết, chúng tôi đang hướng đến những mảng chiến thuật cuối cùng để hoàn thiện các miếng đánh tấn công cũng như phòng ngự hòng đối phó với Indonesia. Hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam ở bảng G đang đứng thứ tư, trong khi vị trí của đội lại đang nhất bảng với 15 điểm sau 5 vòng đấu. Linh Ốc Hương cho rằng đội tuyển tập cả tấn công lẫn phòng ngự để cân bằng giữa công và thủ. Ngoài đối thủ Indonesia, Tiến Linh còn ngại sức mạnh của chủ nhà UAE. E. Đội vừa giành chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở loạt trận thứ 5 để vươn lên vị trí nhì bảng, kém Việt Nam 2 điểm. Tôi có xem qua trận đấu đó, UAE e chơi trên sân nhà và có lợi thế. Họ có tiền đạo Ali Mahmoud mà đội tuyển Việt Nam phải dày chừng. Anh ấy đang có phong độ tốt và sẽ trở lại ở trận lượt về. Đó sẽ là trận đấu khó khăn, Tiến Linh nhận xét. Tất nhiên, đánh giá cao một đối thủ, kể từ đó có thái độ và tinh thần ra sân đúng mực, tránh lẫn lộn tâm lý chủ quan xem thường đối thủ để khỏi phải chuốc lấy đau thương chứ không phải là sợ sệt làm nhục trí của chính mình. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Liên đoàn bóng đá châu Á. Khoảng cách an toàn với các phóng viên được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy tắc bóng bóng sau phần khởi động, huấn luyện viên Park Hang-seo chia hai đội hình cho các cầu thủ đối kháng. Ông tách riêng 6 cầu thủ ra bên ngoài để họ tự chơi bóng với trợ lý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tập trung cho phần đối kháng. Tối ngày 6 tháng 6, huấn luyện viên Park và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo chính thức cũng như làm quen sân vận động Al Mastum ở Dubai. Indonesia có tin vui, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần cẩn trọng. Huấn luyện viên Sinteyang đã tiết lộ tình trạng chấn thương của các cầu thủ Indonesia trước trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong trận hòa Thái Lan hai đều, Em Maulana và Witan Sulamen đã gặp chấn thương và phải ra sân sớm. Im Maulana Vicky là tài năng trẻ của Indonesia thi đấu ở châu Âu. Trong khi đó, Witan Sulamen cũng là cái tên mới mẻ được thử sức ở đội tuyển này. Ngoài ra, ba cầu thủ Indonesia khác là Koko, Ariaray, Ruri Otomo và Andy Seti cũng dính chấn thương trước trận gặp Thái Lan. Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Shin Yang khẳng định một số cầu thủ đã bình phục và sẵn sàng ra sân. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt trong trận gặp Thái Lan, nhưng đáng tiếc là có một số ca chấn thương. Một số cầu thủ đã kịp bình phục để có thể thi đấu trận gặp Thái Lan. Riêng về trường hợp của Emolana Vicky, chúng tôi sẽ kiểm tra xem cậu ấy có thể thi đấu hay không. Huấn luyện viên Shin Yang cho biết. Indonesia duy trì tập luyện ở cường độ thấp để các cầu thủ có thời gian phục hồi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần đặc biệt cẩn trọng trước một Indonesia sung sức và có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Cầu thủ phải tích lũy thể lực nên phần tập luyện sẽ được giảm xuống một chút. Những buổi tập này là để phân tích những thiếu sót xảy ra trong trận đấu với Thái Lan để không lặp lại trong trận đấu với Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yang nói thêm. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 trên sân vận động Al Maktoum, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tâm lý của Trọng Hoàng khi vắng mặt trước trận Indonesia Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng vui vẻ dành sự tập trung cao cho các buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia. Trọng Hoàng sẽ không được huấn luyện viên Park Hang-seo đăng ký trong danh sách 23 cầu thủ thi đấu trận gặp Indonesia. Cầu thủ của Viettel nhận hai thẻ vàng ở các trận gặp Malaysia và Thái Lan vào năm 2019. Dù không thi đấu ở lượt trận ngày 7 tháng 6, Trọng Hoàng luôn trong tư thế sẵn sàng. Anh hoàn thành đủ giáo án, không phải tập riêng, luôn vui vẻ và hòa đồng với các cầu thủ trẻ trong đội như Nguyễn Hoàng Đức Trái hay Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ mang áo số 8 đã ở tuổi 32, nhưng thể lực và sự chuyên nghiệp của anh luôn nhận được ông Park đánh giá cao. Việc thiếu vắng Hoàng Bò chắc chắn làm ảnh hưởng đến toàn tính của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Một trong những người có thể thay Trọng Hoàng ở trận đấu sắp tới là Vũ Văn Thành của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thanh trẻ hơn và cũng đang có phong độ tốt ở câu lạc bộ cũng như phương án tối ưu cho cánh phải. Trước khi lên tuyển tập trung, cầu thủ người Nghệ An được câu lạc bộ Viettel chẩn đoán phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần vì rách cơ tứ đầu đùi trái. Tuy nhiên, bác sĩ đội tuyển khẳng định anh nghỉ khoảng 2 tuần và thực tế Hoàng đã trở lại đúng như dự đoán. Một sự vắng mặt khác ở trận đấu gặp Indonesia nhiều khả năng là Đoàn Văn Hậu Hậu vệ sinh năm 1999 được PVF khuyến nghị tăng dần thời gian phục hồi trở lại trước khi thi đấu chính thức. Ông Park mới dùng anh ít phút trong 3 trận giao hữu vừa qua. Trong buổi tập vào tối ngày 5 tháng 6, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gặp chút rắc rối với chiếc áo theo dõi thông số GPS. Trước buổi tập, anh cho biết trận gặp Indonesia sẽ là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam để các cầu thủ không gặp vấn đề khi trong điều kiện thời tiết khó chịu, oi bức vào lúc 20 giờ 30 phút Ông Park Hang-seo đề nghị huấn luyện viên thể lực Park Sung-gun cho đội khởi động bằng các bài tập nhẹ, đỡ mất sức và tạo không khí vui vẻ. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam được người của Liên đoàn bóng đá châu Á giám sát chặt chẽ. Họ không cho cầu thủ, thành viên của ban huấn luyện tiếp xúc với người ngoài vùng bong bóng để hạn chế lây nhiễm Covid-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất của kênh Góc Nhìn Thể Thao. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo ngay bây giờ để không bỏ lỡ các thông tin thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin chiều nay.